bạn nhé rồi hôm nay mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái bản uh, sóc dĩa nhé bản hack nhé các bạn bản này là bản mình làm hack nhé cái bản hack thì nó có hai chức năng nha là quy luật và cầm cái và mình chơi có mạng và tất mạng đều được nhé tức là chơi online hay offline đều được đấy đấy về mình xài vĩnh viễn nhá mua một lần là mình xài vĩnh viễn đấy hai chức năng quy luật thì mình biết được cái bắn sale nó ra chỉnh hoặc là nó ra lấy mà mình đánh còn cái cầm cái á, thì mình muốn mở ra chỉnh mở ra lấy thì tùy theo ý mình nha nói chung mình muốn ra chẳng lẽ thì theo ý mình mình có quyền tự sinh tự tự xét đấy rồi đó là cái bản game này nha bản game này là mình đã liên kết với cửa hàng Z Play rồi tức là các bạn cài bản hack vào thì nó sẽ lên cửa hàng nó vẫn có cái chữ gỡ cài đặt và chữ phát bình thường giống như cái bản hack à, giống như giống như bản gốc chứ giống như bản gốc trăm phần trăm nha rồi bây giờ mình sẽ mở lên và mình test cái uh, chức năng bản hack này cho các bạn xem cái độ chính xác của nó như thế nào nhé đây mình sẽ mở lên nè rồi rất đẹp các bạn đấy ok chưa đấy rồi bây giờ mình sẽ test cho bạn xem nè quy luật trước nhé các bạn chẳng nè chiếc này nó nha đấy lé nè đấy chiếc này chẳng nha các bạn quy luật rất là dở nha các bạn chỉ cần à, mà nhìn vào một cái gì đó dấu hiệu gì đó là các bạn sẽ biết được đây chẳng heli nhé chẳng nè các bạn thấy không chẳng tiếp nè đấy rồi chén này thì đánh cho, cho chẳng tiếp nhé đấy các bạn thấy không độ chính xác của nó không trăm trăm nhé rồi chẳng tiếp nữa nè đang đứng cầu chẳng nhé đấy rồi chén này lễ nhá rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chén này cầm cá nhá thì mình muốn mở ra chẳng hạt lễ để theo ý mình nha rồi mình xin phép mình chia cái công tay cái lại một cái nha xin chỉ tạm công tay cái này rồi bây giờ thì mình muốn ờ, mở chẳng hay lễ thì theo ý mình nhé các bạn đấy bây giờ là mình sẽ mở ờ, ờ, mở uh, chẳng mà uh, nem ván các bạn xem đi thấy chưa chẳng chẳng chẳng thấy chưa đấy rồi mình mình muốn mở lễ thì mở theo ý mình nhé lễ thì mở bên này này, lễ này thấy chưa các bạn thấy chính xác không lễ này đấy lễ này đấy các bạn mình mình muốn mua chẳng hay lễ thì theo ý mình đấy nhưng bạn nào có nhu cầu mà muốn mua bản hát này ấy, thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại mà đã trong hình nhé là 0986 998 235 đấy bên mình thì à, chuyên cung cấp tất cả quy luật bầu cua sóc dĩa tài xỉu trên cửa hàng sát và đây nhé nhận làm hát theo yêu cầu nha giá kẻ rất mềm nha các bạn rồi thân ái chào các bạn nha